Vâng, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Lão 80XMB và kênh Gấu Bự soi cầu, kênh chuyên soi cầu chốt số miền Bắc cho anh em tham khảo mỗi ngày. Và lời nói đầu cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ làm video, gửi lời chào lời chúc sức khỏe an toàn thể anh em. Chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm bên gia đình và người thân. Thì hôm qua, hôm qua ngày 18 tháng 3 năm 2020 thì kênh Gấu Bự và kênh Lão Tam không lên video cho tất cả anh em tham khảo được vì gia đình có công việc riêng nên mong tất cả anh em thông cảm. Thì hôm nay, hôm nay gấu bự soi cầu và lão 8 XMB lên cho tất cả anh em tham khảo vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Và trước mặt anh em đây là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay, đúng không ạ? Kết quả mở thưởng ngày hôm nay cho tất cả anh em. Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020, đặc biệt về cho anh em rằng năm số là 81489 đúng không ạ? Càng 4 đầu 8 đuôi 9 in cho anh em độc thủ đề 89 sinh ra cho anh em cái hệ tổng là tổng 27 và bộ đề là bộ đề 34 cho tất cả anh em. Còn về phần loto, về phần loto thì hôm nay không có đầu nào cầm đúng không ạ anh em? Hôm nay không có đầu nào cầm cả. Về loto, đặc biệt là có loto tô 94 rơi cho anh em ba nháy đúng không ạ? Lô 94 rơi cho anh em ba nháy và đầu đầu 9 rơi cho anh em 7 chu lô đúng không ạ anh em? Còn về phần Zalo, về phần Zalo thì do hôm nay hôm nay Zalo kênh Zalo trên máy máy tính của kênh Lão Tam không thể lên được cho tất cả anh em nên là không thể quay video cho tất cả anh em được. Đúng không ạ? Không không không có để lên cho tất cả anh em. Thì xin chúc mừng anh em trên kênh. Xin chúc mừng anh em trên Zalo hôm nay ăn được con Bạch Thủ Lô 28 đúng không ạ? Bạch Thủ Lô 28 chốt cho tất cả anh em trên Zalo. Nó đã về cho tất cả anh em ở giải 7.3 một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em trên Zalo hôm nay đã đánh chén được Bạch Thủ Lô 28 đúng không ạ? Còn về phần mới tất cả anh em trở lại với phần bảng đặc biệt tuần cùng với kênh sẽ đi vào phân tích cái đường lối cầu kèo đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho ngày mai cho tất cả anh em tham khảo. Và vị trí cần xét của chúng ta là đây đúng không ạ? Ngày 19 tháng 3 năm 2020. Thì ngày mai nó được ăn tổng ăn bộ từ những cái cửa cầu nào? thì xin mời tất cả anh em cùng đi vào phân tích. Từ vị trí xếp ngày mai thì anh em cách lên cho tôi 3 tuần khoảng trống đúng không ạ? Đó chính là con bạch chủ đề 04 của ngày 20 tháng 2. Tiếp tục từ con bạch chủ đề 04 anh em cách lên tôi 3 tuần khoảng trống đó chính là con bạch chủ đề 75 của ngày 23 tháng 1. Con bạch chủ đề 75 này nó sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 27 và bộ đề là bộ đề 02 cho tất cả anh em. Đúng chưa ạ? thì từ những cái tay cầu những cái cửa cầu nào đưa ra đưa ra được cái hệ tổng 27 và bộ đề 02 cho tất cả anh em thì chúng ta cùng đi vào phân tích ba cái cửa cầu để đưa ra cái hệ tổng 27 đúng không ạ cửa cầu đầu tiên cửa cầu đầu tiên thì anh em lùi về cho tôi một hai ba ngày đúng không ạ anh em lùi về cho tôi ba ngày trên đó anh em cách cho tôi một hai hai tuần khoảng trống đúng chưa anh em anh em lùi về cho tôi ba ngày cách trên trên đó cho tôi một hai ba tuần khoảng trống đó chính là anh em lấy con 8 hàng đơn vị của ngày 16 đúng không ạ kết hợp với con 4 hàng đơn vị của ngày 23 8 kết hợp với 4 sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 27 đúng không ạ và bộ đề là bộ đề 34 thì nó đặt trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 75 đúng không ạ anh em trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 75 tổng 27 và bộ đề là bộ đề 02 và cái cửa cầu thứ hai cái cửa cầu thứ hai anh em lùi về cho tôi hai ngày trên đó anh em cách cho tôi một hai ba tuần khoảng trống đúng không ạ anh em cách lên cho tôi 3 tuần khoảng trống đó chính là con anh em lấy cho tôi con tâm càng không của ngày 17 kết hợp với con tâm càng 7 của ngày 24 không kết hợp với 7 sinh ra cho anh em một hệ tổng là tổng 27 và bộ đề là bộ đề 02 và nó đặt trả về trực diện cho tất cả anh em bạch thủ đề 75 đúng tổng 27 và đúng bộ đề 02 cho tất cả anh em được chưa và cái cửa cầu thứ ba cũng là cái cửa cầu cuối cùng thì anh em tiến lên cho tôi hai ngày đúng không ạ anh em cách kia cho tôi một tuần khoảng trống anh em lấy cho tôi con 4 anh em lấy cho tôi con 4 hàng nghìn của ngày mùng 4 kết hợp với con 3 hàng nghìn của ngày 11 4 kết hợp với 3 sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 27 và bộ đề là bộ đề 34 và nó đã trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 75 đúng tổng 27 cho tất cả anh em và bộ đề là bộ đề 02 được chưa ạ và cái cửa cầu cái vị trí cần xét tiếp theo, đó chính là vị trí con 0 bạch thủ đề 04 của ngày 20 tháng 2 năm 2020. Con bạch thủ đề 04 này nó được sinh ra cho anh em một cái hệ tổng là tổng 49 đúng chưa anh em? Tổng 49 và bộ đề là bộ đề 04. Thì nó cũng tương tự như con bạch thủ đề 75, nó cũng được ăn tổng ăn bộ từ ba cái cửa cầu. Cửa cầu đầu tiên thì anh em lùi về cho tôi 3 ngày và cách trên đó 3 tuần khoảng trống đó chính là con 4 hàng đơn vị của ngày 13 kết hợp với con 0 hàng đơn vị của ngày 20. 4 kết hợp với 0 sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 49 và bộ đề là bộ đề 04 và nó đặt trả trực diện về cho tất cả anh em đúng bộ đề 04 và đúng tổng 49 đó chính là bạch thủ đề 04 của ngày 20 đúng chưa anh em và cái vị trí tiếp theo thì anh em lùi về cho tôi hai ngày và cách lên cho tôi ba tuần khoảng trống anh em lấy cho tôi con tâm càng một kết hợp với con tâm càng 8 một kết hợp với 8 sinh ra anh em hệ tổng là tổng 49 và bộ đề là bộ đề 13 và nó đặt trả về cho tất cả anh em nó là bạch thủ đề 04 đúng tổng 49 cho tất cả anh em đúng chưa và cái cửa cầu cuối cùng cái tay cầu cuối cùng để đưa ra cái tổng 49 nó chính là con hai hàng nghìn kết hợp với con hai hàng nghìn đúng không ạ hai kết hợp với hai sinh ra hệ tổng 49 và đặt trả về bạch thủ đề 04 đúng tổng 49 cho tất cả anh em và cái vị trí cần xét ngày mai cái vị trí cần cần xét ngày mai cho anh em đấy đúng không ạ thì ngày mai nó được ăn tổng ăn bổ từ đâu thì xin mời anh em sẽ chú ý vào cái vị trí cần cần xét ngày mai đấy không ạ thì ba cái cửa cầu đã có sẵn cho tất cả anh em đây cửa cầu đầu tiên thì từ vị trí cần chắc ngày mai anh em lùi về 3 ngày cách lên trên đó 3 tuần khoảng trống đó chính là con 5 hàng đơn vị của ngày 10 kết hợp với con 7 hàng đơn vị của ngày 17 đúng chưa anh em 5 kết hợp với 7 sinh ra anh em hệ tổng là tổng 27 và bộ đề là bộ đề 02 thì nó đã trả về cho tất cả anh em cái hệ tổng ngày mai nó đã trả về cho tất cả anh em cái hệ tổng ngày mai là cái tổng 02 cho tất cả anh em đúng chưa và cái cửa cầu tiếp theo cái cửa cầu tiếp theo anh em lùi về hai ngày và trên đó anh em cách 3 tuần khoảng trống thôi còn là con tâm càng sau kết hợp với con tâm càng sau đúng không ạ sau kết hợp với sau cũng sinh ra cho anh em hệ tổng 27 và bộ đề kép là bộ đề 11 đúng chưa anh em và cái cửa cầu thứ ba cái cửa cầu thứ ba anh em lấy cho tôi con không hàng nghìn của ngày 29 kết hợp với con 7 hàng nghìn của ngày mùng 7 không kết hợp với 7 sinh ra anh em hệ tổng là tổng 27. Đúng chưa anh em? Cũng sinh cho anh em hệ tổng là tổng 27 và bộ đề là bộ đề 02. Thì nó đã trả về ngày mai cho tất cả anh em. Là cái tổng 27 cho tất cả anh em vào ngày mai đúng không ạ? Thì sau đây xin mời tất cả anh em trở lại phần chốt số ngày mai cho tất cả anh em tham khảo. Về tổng đề thì tổng đề chốt cho tất cả anh em tổng đề cứng ngày mai đó chính là tổng 27 đúng không ạ tổng đề tổng 27 chốt tổng 27 cho tất cả anh em về hạ dàn hạ dàn chúng ta sẽ có 02 20 07 70 89 98 57 75 16 61 đúng chưa đây là hạ dàn 10 số cho tất cả anh em tổng đề 27 hạ dàn 10 số và còn phần bạch thủ lô bạch thủ lô ngày mai bắt cho anh em bạch thủ lô 25 bạch thủ lô 25 và độc thủ lô độc thủ lô ngày mai bắt cho anh em là độc thủ lô 16 bắt độc thủ lô 16 cho tất cả anh em đấy những cái con số mà kênh đưa lên cho tất cả anh em chỉ để mang tính chất tham khảo đúng không ạ anh em nào hợp máu hợp cầu kèo trùng máu trùng cầu kèo thì anh em hãy vào tiền còn không thì anh em hãy dừng lại ở cái mức độ tham khảo, không kê to đánh lớn với những cái con số mà kênh đưa lên cho tất cả anh em. Đúng chưa anh em? Còn những anh em nào mà đang xa bờ loạn số thì anh em kết bạn Zalo 0396 300 260 kênh Zalo chốt số cầu kín cho tất cả anh em với những cái con số tỷ lệ ăn cao cho tất cả anh em đúng không ạ để anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn và cuối cùng thì cho kênh xin chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ và đầm ấm hạnh phúc bên gia đình và người thân và kênh xin dừng video tại đây. Hẹn anh em vào khung giờ này ngày mai.